Ok hello anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Asen đã donate cho tôi Và xin được cảm ơn các anh em Tín Đào Hứa Trọng Anh em Minh Nguyễn Anh em Tú Ngô Anh em Mạnh Minh Anh em Ryan Lucas Và anh em Minh Nguyễn Là các anh em mới đăng ký hội viên trên kênh Đồng thời xin được cảm ơn anh em Phạm Dương đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh Cảm ơn tất cả các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em rất nhiều hai ngày hôm trước thì là sinh nhật của anh em Asen Anh em Asen có mong muốn là tôi uh, có thể chơi một cái bộ ờ, bắn trưởng Để làm món quà sinh nhật tặng cho anh em Asen Thứ nhất thì tôi xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh em Asen Chúc anh em Asen sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc Thứ hai là tôi phải là xin lỗi anh em Asen bởi vì là cái clip ấy nó không ra vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em được Đấy bởi vì mấy hôm trước thì tôi ho quá Tôi không làm clip được anh em ạ Rất là xin lỗi anh em Đấy và nó bị chậm mất hai ngày anh em thông cảm nhá Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái con game ngày hôm nay Được Hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ bắn trưởng anh em nhá Không phải tinh vi, tinh tướng Nhưng mà những cái bộ bắn trưởng ấy là những cái bộ mà tôi rất là thông thạo Đấy, Tôi rất hay chơi những cái bộ bắn trưởng Anh em cũng có thể thấy là những cái bộ như là cái bộ gót hay bộ 9m là những cái bộ mà tôi chơi rất hay Thực ra ấy, có rất nhiều anh em là cũng yêu cầu tôi chơi khá là nhiều bộ bắn trưởng đấy. đấy Đặc biệt là có anh em gần đây là có anh em uh, Nguyễn Minh Anh em Nguyễn Minh là có có có mong muốn là chơi cái bộ lăm rồng kết hợp với cả 9m 4 gót Đấy Một trong những cái bộ line up tối thượng nhất ở trong game Bình thường thì tôi sẽ liệt kê xem là trong tuần ấy Ai yêu cầu cái bộ gì nhiều Đấy Nhiều người yêu cầu một bộ ấy thì tôi sẽ gộp lại và tôi sẽ làm Ờ, thì hôm nay thì cũng có khá nhiều người trùng Tuy nhiên là hôm nay là sinh nhật anh em Asen Chính vì thế là tôi sẽ không gộp lại nha anh em nhé Đấy tôi cái riêng cái clip này chỉ có là dành để làm clip tặng sinh nhật anh em Asen thôi Còn tôi sẽ làm một cái clip khác Chơi cái bộ uh, à, 5 rồng 9m sau nha anh em nhá Đấy, theo yêu cầu của anh em thì tôi sẽ trả lợi trong một cái clip khác Ờ, ok Hay quá Không hiểu sao ra vừa rồi thắng cơ nào rồi ba assassin Đây rồi Bắn trưởng đây rồi anh em ơi Ok 3 mét vào đá 3 mét vào đá ở level 5 Thôi phải bán bớt đi để up cấp thôi Mua con người nước Ok Cái rau vừa lấy là May mà có cái bờ linh ấy Anh em ạ Nên mới chiến thắng được Bờ linh đầu game là nó lợi thế lắm Bờ linh là, là là chuyên để lấy để cho những cái con nó bắn trưởng Đấy cái Nếu anh em chơi bộ bắn trưởng Anh em lấy bờ linh là anh em xác định anh em đánh chuỗi luôn Chuỗi thắng ấy Còn nếu mà chơi cái hệ vật lý thì ghép búa xét đầu game Để đánh chuỗi thắng Trừ những cái trường hợp ờ, đặc biệt như kiểu Live Deadline thì lấy hai tia đầu game hiểu sao thằng pin kia nó cứ sang nó soi tôi anh em ạ Kể ra mà nếu mà là, là kiểu fan hâm mộ thì chào câu cái thì còn biết Anh em nhở Trông kiểu sang soi bài ra là đánh bài gì tí có tơ ấy Ui sợ thật sự Sang đứng đóng cọc bên này luôn Mẹ cắm cọc bên này luôn anh em ạ Tôi bắt đầu tôi cảm thấy sợ đấy Không <laughs> hiểu kiểu gì luôn Ok về rồi về rồi về rồi Dã man Lấy luôn cái giáp đi Đánh chuỗi thẳng anh em ạ Đã xác định đánh chuỗi, th ờ, chuỗi thẳng ấy là lấy hết đồ luôn Không nói nhiều Xác định đánh chuỗi thẳng là ờ, tôi sẽ lấy hết đồ luôn Ok Lại sang <laughs> Ờ, bài này khó đấy tôi nghĩ là bài này là là, là có counter rồi nhìn này là biết rồi nhìn biết cái này là, là, là có vấn đề rồi không phải tự nhiên mà cứ từ lấy giờ cứ sang đây đóng cọc cái này đâu anh em ạ phải thế nào ấy chứ sợ thật sự anh em ạ lại một trận đấu khó khăn <laughs> dã man thật ấy. sang sang soi liên tục không hiểu có vấn đề gì với tôi luôn Sợ lắm anh em ạ Thực ra cái độ phổ biến của cái kênh này ấy, càng ngày nó càng phổ biến thì sẽ có càng nhiều người biết đến Đấy nhưng mà trong số những cái người biết đến thì có những cái người yêu mến Vào là chào hỏi Đấy rồi cũng nói với tôi là anh em hay xem kênh các thứ Đấy nhưng mà ngoài những cái anh em đấy ra thì lại còn lại Cái số còn lại là những cái người mà muốn đấm tôi xong gáy bẩn anh em ạ Nhiều lắm Mà <laughs> người ta chỉ gáy bây giờ ấy là là, là là mấy cái đứa đấy nó rút kinh nghiệm rồi tức là nó xem tôi là nó biết là cái sớm là ăn lìn ngay chính vì thế là những cái đứa đấy là bây giờ ấy là thường là đến cái lúc mà nó xanh nó chắc chắn nó ăn được tôi nó mới gáy <laughs> anh em ạ dã man thật sự thôi được bạn thích thì tới chiều thôi xác định sang ngay đóng cọc là giờ là, là xác định là gọi là gây sự chú ý rồi anh em gây sự chú ý rồi đấy mà anh em biết là gây sự chú ý với tôi thì phải nói là tôi sẽ rất là chăm sóc rất là cẩn thận <laughs> ok bài này nói chung là là là kẹp được 3 mét vào rồi thì vẫn rất là ok đấy với cả con Heaven Bomber một hai sao này, này ở những cái level thấp này Tí nữa ra người nước hai sao thì là con tuyệt vời hơn Nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa Mày quá vẫn xòe được quạt Được vẫn ăn được thằng này Vẫn ăn được Bây giờ mới lổ con gấu mết nữa thì chắc là chui đến cuối game luôn mất Ui đây rồi anh em ơi Hay quá ba rồng nhỉ Cho thêm con rồng nữa thì cũng ngon Như này có mạnh không hay bỏ mẹ gấu ra nhỉ Tham con gấu không Tham câu gấu không anh em Theo anh em là tôi có lên câu gấu không hay tôi cho thêm con rồng vào nhỉ Cái con uh, ờ, Silent Dragon ấy Nó có một cái Ý, điểm mạnh đấy chính là nó khống chế được đam ở đối thủ đầu game Mấy con đam to á Mà có đồ đam to hai sao là nó sẽ khống chế con đấy Giảm 50% đam Đấy mà nếu mà đứt cái dây ra ấy Đứt cái dây liên kết thì nó sẽ bị đứng im trong vòng một giây Khống chế Khá mạnh Đây là bit à? Bit siêu đẻ sao mà kẹp cả CM 2 sao kìa Rồi, ổn đấy Mèo À Được À quên Tôi chưa có tiết lộ cái bộ pack hôm nay tôi ờ, cầm tôi chơi cái con game này Thì tôi đang cầm pack tam pháp sát long anh em nhá Đấy, nếu mà anh em chưa biết cái bộ đó Bộ pack đó thì anh em có thể tìm cái clip cũ của tôi giới thiệu về cái bộ Tam Pháp Sát Long nha anh em nhá. À ơi, ờ, có anh em fan chào kìa. Nguyễn Hoàng Sang. Ừ, quý hóa quá. Đấy, tôi chỉ có cái niềm vui là vào trong game là là gặp fan hâm mộ xong rồi chào thôi, chào lại thôi. Chào lại anh em cái. <clears throat> Tôi là tôi, tôi tôi dị nhất là mấy cái thằng mà nó nó nó nó chào mà nó không chào tên ấy anh em ạ. Bởi vì tôi đã ờ, gặp mấy cái trường hợp là vào chào idol ấy Xong không có tên ấy à, Lúc đấy mà tôi chào lại thì xong cuối cùng lại hóa là nhận vơ anh em ạ Đấy sau lại bảo là, là chào mày đéo đâu Nhiều lần rồi <laughs> nên là tôi hiểu rõ vấn đề này Nên là chỉ có chào đúng tên thì tôi mới chào lại thôi anh em ạ Đấy chào đúng tên Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là tôi rất là dị với cả mấy cái thằng ấy mà nó vào nó âm thầm nó counter tôi nó biết tôi là counter tôi anh em ạ à, mấy cái thằng đấy nó âm thầm nó sợ lắm và cực kỳ là nguy hiểm và một cái ví dụ điển hình ở trong cái trận đấu này là cái thằng pin kia rao này gặp này đấy anh em biết không ra 11 tôi để ý ngay từ đầu bởi vì uh, nó tạo sự chú ý mà đấy mà từ đầu đến giờ chưa gặp thì tức là gặp round 11 tôi không cần phải tính luôn đấy mà nó xả tiền nó cắt chuỗi luôn đấy anh em thấy không xả hết tiền để cắt chuỗi tôi đấy rao này nó sẽ xả hết tiền để cắt chuỗi Ok, cắt nổi không Đây là vấn đề bốn đỏ đúng không Chưa nghĩ có cái cửa nào mà có thể cắt được chuỗi của tôi Mặc dù là cũng khá nhiều hai sao rồi đấy Ok Rồi, xác định sổ hối bạn ơi Đây rồi, anh em ơi Hay quá nhờ. Hai mèo vào hai mèo hai mèo thì bỏ Heaven Bomber ra à? Bây giờ chỉ bỏ là Heaven Bomber thôi chứ Nhưng mà Heaven Bomber hai sao Ui thằng kia có con Fallen Witcher hai sao kìa Có cả Doom Càng hết nhở Càng đấy Mèo bây giờ cho vào thay con gì nhở Chỉ thay được con này thôi anh em ạ Chỉ thay được con con uh, Heaven Bomber thôi Heaven Bomber chắc phải lên 8 mới cho được vào Còn bây giờ không thể bỏ 3 mét được Chắc chắn là không thể bỏ 3 mét được rồi 3 mét bây giờ là giúp cho cái con con người nước nó, nó tăng gia tăng cái sức mạnh của nó không bỏ được cho human chậm quá anh em ạ bây giờ chưa cho được nếu mà bây giờ cho human vào là mất chuỗi chưa cho được human vào đâu Tức là chúng ta chỉ có cho vào rau quái thôi Cái ưu tiên quan trọng nhất ý Đối với tôi nhá, nó là có chuỗi, chuỗi tháng dài Chứ tôi không ưu tiên sách Tôi không có nhu cầu lên level 12 anh em ạ là Tôi giữ chuỗi thôi Giữ chuỗi kiếm tiền bởi vì cái đội hình mết thì nó chơi cũng không không cần phải 12 con Bây giờ ấy là nó cũng chỉ cần 11 con thôi Bởi vì có tới ba dòng mết cơ Đấy nên chỉ cần là 11 con là chơi được rồi Chứ còn cũng không cần phải lên 12 đâu Cái vấn đề quan trọng đấy là không mất chuỗi Mất chuỗi thì có nghĩa là chúng ta sẽ mất một lượng tiền rất lớn Kèm theo đấy là chúng ta sẽ bị mất máu Đấy cái việc cho human bây giờ ấy nó rất là hên xui bởi vì thực ra là cái con human bây giờ là nó không không gồm bao gồm là con flame wizard và con già mà human bây giờ là vứt vào là con chó và con con agali Clyde là những cái con không kích hệ mết được nên là nó rất yếu chính vì thế là tôi sẽ không cho vào đâu mà nếu mà nó ra muộn ấy tức là con flame nhá mà nó không lên được hai sao sớm nhá đấy mà cái con con con dơ so ấy mà nó không lên được hai sao ra không ra thì tôi sẽ có khi là tôi sẽ còn bán cái hàng human đi cơ Tức là tôi chỉ coi như là chơi form dần lên 6m rồi chơi thôi anh em ạ 6m kẹp spirit Đấy Là ok Làm thế nào để nó có thể mạnh nhất có thể Giữ được chuối? Ui gặp cái thằng này rồi Càng đấy Ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được anh em ơi, hay quá Thằng này nó xả hết tiền nó ăn tôi này Chuyện này có rất nhiều thằng hổ báo nhá Xả hết tiền luôn Rất nhiều thằng là muốn đớp cái chuỗi này Cộng 10 rồi Hay lắm Tôi sẽ cố gắng để giữ được cái chuỗi này Đấy, đến rau quái cho vào thôi anh em ạ Rau quái thì chắc chắn là ăn được Đấy, chắc chắn ăn được thì cho vào Còn những cái rau bình thường thì thôi Rau sau là kẹp thêm được tinh cơ vào rồi Kẹp thêm được Heaven Bomber vào là khá là mạnh rồi Quyển sách này thì chắc là tôi cũng sẽ giữ thôi Bởi vì tôi sẽ để dành để lên 11 Chúng ta sẽ không chơi theo kiểu là dùng sách để up cấp liên tục Nếu mà chơi kiểu này thì Thì cứ giữ sách là được Đến khi có ba human ấy là khi nào mà có con flame wizard này rồi có con già thì lúc đấy cứ chơi ba human kết hợp với 6 mét thôi trận nào thắng thì có sách để giành up lên 11 thế là ok vừa giữ máu lại vừa lên được 11 anh em ạ đổ trận này hơi khèo nhỉ đây rồi có dragon clay ở đây Trận này nó lẻ tiền anh em ạ Chắc là tôi sẽ dùng một quyển sách để áp cấp Cho đỡ phí Nó bị lẻ mất mất mất hai tiền Đấy Dùng sách áp lên là vừa đủ tiền luôn Đỡ phải mất 4 tiền anh em ạ Ok Không được nha, không không không ghép chén, không ghép chén. Chơi cái bộ này là phải ghép huyết trượng để dành ghép huyết trượng. Hai slot à? bớt một con chó đi vậy nhá con chó ấy thực ra cũng không cần lên hai sao chó giờ đắt quá anh em ạ ngày trước thì còn hai tiền thì up lên hai sao chơi bây giờ con này chỉ để kích hệ thôi lấy cái giáp băng cũng được đấy lấy thêm cái giáp băng cũng được giáp băng thì cũng cần ghép luôn một cái BKB nhá Để ghép sau BKB ghép sau BKB một cái huyết trượng Đó là tất cả những cái món đồ tôi cần Một cái bờ Ok Búa xét ghép sau Nếu mà có không có thôi cũng chả cần Thực ra là bây giờ có thể cho ba rồng mà chơi đấy Nhưng mà Thực ra tôi vẫn nghĩ là ở trong cái giai đoạn này này Từ 17 đến 20 thì hai con mèo nó vẫn gây được khá nhiều đam Tôi nghĩ là nó sẽ gây được nhiều đam hơn Ok, ok bạn ơi Hay quá Tôi cũng chưa hiểu pin pin này nó dí tôi được kiểu gì <laughs> Hình như là chơi sát thủ thì phải Không gió Ui rồi Rồng 5 đô rồi này 6 mét à chưa đủ 6 m, 15 m thôi. Thiếu play mới đủ 6 m. Thiếu slot này. Bán con gì đi? Heaven Bomber chắc không bán được rồi. Bán con sói đi vậy. Thế thôi, human không chơi nữa. Không chơi human nữa, từ từ đã. 6 m trước anh em ạ. Ba rồng này. Ok không? Như này ổn không? Ổn đấy. Rồng 5 đô này là khạc trưởng cũng khá là mạnh Ăn được không? Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được thôi Ok Giữ máu tốt quá nhở giữ chuối giữ máu Đây rồi, ui ôi Đủ 5 rồng rồi này Từ từ nhá Xem nào Nếu mà chơi 5 rồng Đây mới ra 18 thôi anh em ạ 5 rồng kết hợp với cả mèo à Lâm rồng này Lâm rồng hàng riêu luôn đấy Nhưng mà Lâm rồng có mạnh không nhở Lâm rồng mà ví dụ như bỏ hai con Thunder Spirit ra thì có mạnh không Bỏ hai Thunder Spirit ra thay hai con hai con rồng vào Nhé yeah. Nhưng mà thôi để round 21 đi 21 làm trò đấy Thunder Spirit mà lên được 2 sao thì vẫn có thể giữ lại được trong đội hình Ây à, càng ấy Càng đấy, càng đấy Càng đấy, nhưng mà tôi clear nhanh hơn Anh em ạ à, Tôi toàn là đam AOE thôi Cũng xả hết tiền để cắt chuỗi tôi ở round 19 Trận <laughs> này có rất nhiều người muốn ăn tôi Nhưng mà không ăn được <clears throat> năm rồng Rồng mập này Bán nó rồng Egosit đi Đủ năm rồng à Mua rồng mập đó anh em ạ, giống Exit này nó không hợp với cái bộ mết lắm. Kiếm sách không nhỉ? Thực ra bây giờ tôi cần mua con Flame ấy. Có lẽ là tôi sẽ bán cái con Agali đi anh em ạ. Thôi bỏ Agali ra ngoài chơi chơi chơi um, không chơi human nữa anh em ạ. Tí nữa ra là già thì Thì chúng ta có thể lấy nước sách Đấy còn bây giờ thì cứ từ từ đã 6 mét đã anh em Giữ chuối vẫn ưu tiên hàng đầu anh em nhá Đây rồi có đồ rồi Rồi, áp cấp rồi Bỏ năm rồng vào anh em Tôi bỏ năm rồng vào ấy Để tôi kích hoạt được cái con mèo này, này. Nó vào trong trận đấu là nó có thể tung trưởng được luôn Thì cái con mèo này mà nó tung trưởng được luôn thì nó có thể gánh được Nó vẫn có thể gánh được giai đoạn này Anh em ạ Làm thế nào để các cái con tung trưởng ấy Để hết ở phía bên trái Nó tung một phát nó tung trưởng luôn vào đầu game Đấy anh em thấy không Vào phát tung trưởng luôn rất mạnh Gần như là vào phát con mèo nó giết chết người được rồi Nó nhảy là nó chết cả ba con mèo nó nhảy cùng một lúc là nó chết người Rất khỏe Khỏe đấy nha anh em nhá Nó hơn là bình thường Nếu mà một con mèo ấy Nó đầy mana ấy Đúng không? Một con mèo nó đầy mana thì nó sẽ nhảy Và những cái con còn lại nó sẽ nhảy đúng không? Thì ở đây là một phát là hai con nhảy luôn Đấy, tức là đam của nó gây ra là như là, hai lần nhảy của con mèo ấy. Vừa vào đầu game là nó đã như là hai lần nhảy rồi. Nên nó rất khỏe. Nó chơi với năm rồng mà. Đấy, rất khỏe nhá. Rồi. Yên tâm. Tôi cũng chưa tham sách anh em ạ. cứ giữ cái này, tôi bây giờ tôi vẫn ưu tiên chuỗi đầu tiên đã. Bao giờ ra con già tính. Ra già cho 6 mét vứt mèo đi thôi Chứ 6 mét 6 mét 5 rồng kẹp với cả ờ, Spirit ấy con, Ui con mèo nhảy phát chết hết luôn Chơi cái bộ này nó kiểu đẩy cấp Nó khác với cả cái bộ tam pháp sát long Mà hôm trước tôi có chơi Đấy, hôm trước thì là ờ, dừng lại ở 8 luôn đúng không? Còn bộ này thì cứ phải đẩy mắc binh lên anh em ạ. Đẩy hẳn lên 10 nữa thôi. Đẩy hẳn lên 10 xong rồi làm gì làm. Đấy, có thể là kẹp human vào lên 11 Hoặc cũng có thể form ở level 10 Level 10 là đủ rồi đấy Bởi vì ở tại level 10 ấy, là anh em sẽ có là gì Là 6m kết hợp với cả 5 dòng Ở level 10 là chơi được rồi Đấy còn lên 11 thì kẹp hai gót nữa Nhưng mà chuyện này cũng hơi đen là chưa ra là con già anh em ạ Chưa ra là con già hơi đen Kể ra mà ra con già bây giờ thì Hoặc là con Thunder lên được hai sao ấy Thunder hai sao thì tôi sẽ bỏ mèo Hôm nay bỏ mèo được rồi Round 23 rồi anh em ạ Thằng Bin này vẫn có ý định là sang là counter ạ Nhắm nó có ăn nổi không mà rồi sang Đấy ra chúa quỷ này chết nhanh không anh em Assassin ra chúa quỷ Khỏe chưa Mết giờ khỏe lắm anh em ạ Ui uh, cá lông Được đấy Được đấy nhờ Chưa có hai tia Mà có cá lông là sẽ phải hướng đến cái hai tia Anh em nhé này tôi sẽ phải hướng đến cái hai tia late game còn còn còn đánh nhau với mấy cái bộ vật lý bởi vì cái bộ này này nó có một cái yếu điểm là nếu mà đối thủ kẹp cá ấy hoặc với cả những cái bộ mà kẹp kira vào ấy thì cái con con con chốt cuối cùng ấy cái con co của địch ấy thì nó không có đam xuất điểm anh em ạ bắt buộc là phải có một con đam dạng như kiểu là là là ca lông để dứt điểm đấy như trận này là có 9 warrior này à, tí nữa là sẽ có lancer đấy mà lancer kẹp với cả kira thì rất khó chơi đấy tất nhiên là chúng ta có dark spirit có dark spirit nữa nhưng mà dark spirit thì nó chỉ counter phần nào thôi ui <laughs> được quá nhở ôi ôi cái này thì thì vô địch rồi có khi nào ca lông ba không lông ba sao không cho một lúc ba ca lông luôn được quá nhở thế thì bán mèo ấy thôi cho ca lông hai vào chứ 6 mét 6 mét 5 dòng ca lông anh em ạ à. Hay quá Được rồi Ok Để ca lông vào phát bắn trưởng luôn anh em nhá Rồi xin xin xin cái hai tia nào Tôi cần cái hai tia Cái lông này chưa kẹp được gót Tức là nó chỉ được một lần bắn trưởng thôi Đây rồi, úi hồ hay quá nhở. Hay quá anh em nhở. Có ba tia không? OK ơ kìa làm sao ấy nhở ấn mãi mới được anh em ạ ơi đây rồi có ba tia lấy luôn hút máu bây giờ là lại phải lấy đồ vật lý anh em ơi đồ phép thế thôi đồ phép thế thôi tí nữa nếu mà nó thừa thì lấy bây giờ phải phải phải có đồ vật lý để dứt điểm assassin nhiều lắm assassin kẹp cá vào không có đồ vật lý chết đấy Đấy. Trận này vẫn có thể lên được 11 anh em nhá Vẫn có thể lên được 11 Đây mình round 26 mà Mỗi round thắng là có một quyển sách rồi Là ok rồi Khỏe quá anh em ơi Ủa, Cắt chuỗi tiếp này Có khi nào 100% màu đến hết game không nhỉ <laughs> Nghỉ lắm anh em ạ Bài tối thượng quá rồi Già này Hay quá Già thay Flame Già thay con Flame được Thuyền trưởng à Ui thuyền trưởng 2 sao rồi Từ từ nhưng mà thuyền trưởng 2 sao rồi thay cho con nào Ui rớt này Cũng chưa cho vào được Đây rồi Rớt thì chưa cho vào được anh em ạ Rớt không cho vào được già thay flame Thế thôi Vẫn phải chơi 5 rồng Bây giờ 5 rồng nó đang tối thượng rồi anh em 5 rồng 6m rồi Ở level 10 đó 5 rồng 6m ở level 10 Lên 11 mới cho được cái con rớt vào cơ Trận này có khi vẫn chơi tối thượng Vẫn chơi 9 99 mét nha anh em nhá 9 mét tối thượng ấy. Nhưng mà không lên được 12 nên sẽ không kẹp được 4 gót đâu Đến round 29 30 là tôi sẽ có 30 Cái round 30 tôi sẽ có 4 quyển sách Đấy tôi sẽ có 4 quyển sách Con người nước bây giờ tôi tôi, tôi tôi tôi tôi bây giờ tôi bán nó người nước đi xong rồi tôi cho con Gunka vào anh em thấy ok không thực ra con người nước bây giờ nhá đam của nó vẫn là gây đam thứ nhì đấy anh em ạ anh em nhìn cái bảng đam kìa tức là tôi cũng đang phân vân lắm Không biết có lên là cho Kunka vào không Bởi vì Kunka nhiều khi cái thuyền nó đặt là lỗi Đam của thuyền nó không bằng cái con con Water Spirit nó lướt anh em ạ Water Spirit nó lướt ý Nó ngoài ra có kẹp thêm được cả cái khống chế nữa Rồi đi rồi, pin đi rồi bạn ơi Đi rồi bạn ơi, đi không? Ủa, có đi không? Có đi không? Ca lông đấy mà Ca lông đấy mà 12 máu chưa đi Còn 4 máu Ok Cứ thích sang sang soi cơ Đùa chứ lo cho bản thân mình đã xong đâu Mà đi counter nhà người khác Khổ Trước tiên là mình phải mạnh đã Mình mạnh mình ăn được cái nhà người khác đã Thì đây còn chưa ăn được những cái nhà khác Máu đang thấp Thế mà còn đòi ăn tôi ạ à. Không hiểu kiểu gì ơi hết slot rồi Ui rất hay này Rất hay à Rất hay thì cho vào thôi Đương nhiên là rất hay thì nó hơn Water Speed rồi đồ thằng này có đồ nguy hiểm. Thì nữa ra là con con con Lancer, hy vọng là thằng này chết trước. Chết sớm ấy. Rồi, bây giờ cho human vào thôi. Đó này cho human vào thôi anh em. Đấy, như này là vẫn là 6 mét kết hợp với 6 human ở level 10. Mà vẫn chơi được ca lông ba rồng Bây giờ con rồng là có tới có ba con rồng thuộc tộc mết anh em ạ Thuộc, thuộc hệ mết Rất là dễ chơi Rất là dễ chơi năm rồng nhá Đấy, 5 rồng hàng riu luôn Có khi không ờ, phải cập, ờ, kẹp giạt đâu Không cần phải kẹp quy giạt đâu Chả qua là tôi muốn kẹp quy giạt là bởi vì tí nữa là nó kích hoạt cả gót nữa Anh em hiểu không? Nếu mà không chơi quy giạt thì nó sẽ không kích hoạt gót Đấy, nếu mà chơi quy Wizard là chúng ta có 9 mét kết hợp với cả hai gót. Bởi vì tôi ở trong cái bộ tam pháp sát long ấy là nó sẽ không có cái con con ọc anh em hiểu không? Ở trong bách long ấy mà nếu mà thiếu con ọc thì nó sẽ không đủ 9 mét được. Nếu mà muốn chơi 9 mét tối thượng ấy là bắt buộc là phải chơi quy Wizard. Đấy. Ở trong cái bộ của tôi là nó phải như thế. Đấy, ngoài ra nó kích hoạt được hai gót nữa anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ chỉ còn có hai round nữa thôi hai round thắng nữa thôi là lên được 11 rồi Nói chung là chơi bộ này xác định là chơi ở 11 là ok rồi anh em ạ Giữ máu, giữ chuỗi <clears throat> Rồi, ngon quá, có huyết trượng Huyết trượng cho rớt, tuyệt vời Ok, vẫn có, mỗi round tôi vẫn có một quyển sách Thế là ok rồi Mỗi round vẫn có thêm một quyển sách là được Thực ra tôi vẫn đang có chuỗi thắng mà Tôi đang thắng mà đúng không quá là căng luôn 22 chuỗi thắng liên tiếp kìa anh em kìa Giữ máu quá tốt Tất cả nhờ kinh nghiệm xây dựng đội hình đấy anh em ạ rồi Assassin thì chắc chắn là đi rồi Tôi đã để cái con ca lông vào đội hình này là anh em biết là Assassin nó không có cửa rồi Đó, chỉ cần một quyển sách nữa thôi anh em ạ, lên được 11 Đồ hơi nhiều áo mưa Phí quá nhở Triệu ma pháp đao quỷ Ghép được ba tia à? Không có ba tia rồi anh em ạ Không ghép hai cái ba tia nhá Ghép hai cái ba tia bóp lắm Một cái thôi Con nào tiếp cận là con ca lông là phải bắn ngay Chứ còn không không có bắn ở những cái con yếu máu Đợi đấy tí nữa ghép cái cướp điên anh em ạ Ghép được cướp điên thì ghép Mấy thằng kia chết nó sang đồ thì tôi ghép được cướp điên hoặc là ghép được cái gậy như ý Ghép gậy như ý cũng được Chống hồi máu anh em ạ Lết game là có ca lông bắn để, để để để tiêu diệt mấy cái con như là con con con Lancer ấy, xe cái Lancer của cái nhà 9 Wario ấy cần một cái chống hồi máu. À cái nhà này này. Rồi. Ơ kìa. Ơ kìa đừng đừng, đừng bảo thua này nhá. Đừng mà thua này nhá Đừng mà thua này nhá Thua thì lại hơi vô lý nhá Rồi Làm sao chuyện thua được nhỉ? Hay quá Ơ nhưng mà cái ra vừa rồi đều có sách Trời ạ Cái nhở Round vừa rồi là, là không lên được 11 Rồng Long Đô này You know nothing about drawing agu. Ok Thằng Bin kia chết rồi vẫn sang soi ạ ảo <laughs> à, sự đi rồi mà vẫn còn, còn muốn counter à à thế à thôi xong rồi trận đấu này 100% máu đến hết game rồi anh em ơi thế này làm gì có thằng nào cửa ăn của tôi đâu một trăm phần trăm máu hết game luôn lên được 11 rồi anh em ơi Round 35 lại tiếp tục lấy bốn quyển sách nha anh em nhá Vớ vẩn lại lên được 12 đấy Nếu mà bọn kia còn sống Kéo dài được thời gian thi đấu thì có thể lên được 12 đấy Nhưng mà nói chung là tôi đánh rất cẩn thận anh em ạ à. Tôi đánh rất cẩn thận để tôi lúc nào tôi cũng để cái đội hình mạnh nhất ở trên ấy Chứ tôi không tham sách Đấy chính vì cái lý do đấy nên là anh em thấy là bây giờ vẫn có chuỗi Tôi lúc nào tôi cũng để cái đội hình mạnh nhất ở trên bàn cờ thôi Chứ còn tôi không tham mấy quyển sách anh em ạ Rồi, Assassin thì ra này đi Chắc chắn Chắc chắn là đi rồi Tôi có sách luôn Hay quá, có đồ không? Ui đây có kiếm gãy rồi Cướp điên, cướp điên anh em ơi Lấy, lấy được cái cướp điên Đó Cướp điên cũng được Cướp điên cũng được Ok Thằng 9 Warrior còn một máu Chắc rau tiếp theo là, là dẹo rồi anh em ạ Hay quá Ôi rồi anh em thấy tôi chơi cái bộ bắn trưởng thế nào Ổn không <laughs> Ổn chứ Ổn đấy chứ Anh em thấy ổn không Giữ máu kinh khủng luôn Bây giờ vẫn đang có chuỗi cộng 26 ạ Rồi, thế trận đấu này kết thúc quá sớm Thực ra thì cũng đến round thứ 36 thì cũng không hẳn là sớm lắm Bởi vì round 36 là cũng đến giai đoạn late game rồi ba món đồ cam rồi Rồi, cái RO cho rớt Xong rồi anh em ạ, trò chơi kết thúc Trận này có quá nhiều áo mưa luôn Thừa rất nhiều áo mưa Rồi lại năm rồng vào thôi Thế thôi Xong chưa nhở Rớt vào giật hai phát thì chắc chết hết Ok Đối thủ thì thực ra là bây giờ Cũng vẫn chưa có Secret Thì tôi vẫn ăn được thôi Ui nhưng sao con bảy nó khỏe kia Ê ê ê ê ê Ui rồi Ui sao con bảy nó bảy một mà sao khỏe đấy kia Chú quỷ đéo khỏe thế Ui tôi chết mẹ rồi Ui sáu món đồ cam á Vãi đái ơi Sao đã có 6 món đồ cam rồi nhở Sao cái round này mà có tận 6 món đồ cam là sao Tôi mới có 3 món mà 6 món đồ cam á Vãi nái thật, bọn kia nó chết nó rơi hết đồ cam sang phía bên nhà này à Ôi, đấy căng rồi Chết rồi, nó có tiền nó roll được 72 rồi kia Ui, nó cắt một phát được 27 trận chuỗi thắng liên tiếp của tôi Thôi xong rồi, có khi nào bị lật kéo không nhở mẹ ơi, vãi đái Ui, anh em nhìn cái con bảy kia Nó quẹt cho hai phát chết một con thì xong rồi Không cản được Không cản được anh em ơi Căng quá Bây giờ muốn chơi 9m Được không nhỉ Nếu mà bây giờ chơi 9m vào Thì là phải bỏ ca lông ra Thôi à? kiếm luôn Grand Herat đã Kích hoạt 9m anh em ạ Đát này Đát chơi được Thiếu Grand Herat không kích hoạt được 9m ren mày ở đâu mày ra đi Chết rồi Khả năng lật là rất cao rồi này Giết Cái vấn đề ấy là như này ấy, Nếu mà giết chết hết mấy cái con gua ấy Thì cái con bảy này nó sẽ được bắp Kira rất nhanh em ạ Nó có BKB đây rồi, Grand Herat đây rồi anh em ơi Bây giờ thì sẽ phải form 9m vào đã Thử đã nhá, bây giờ là phải có một cái phép thử Để xem như nào nó mới là mạnh nhất Bây giờ 9m 9m 5 dòng 9m 5 dòng trước Thôi em phải bỏ ca lông Rồi, để tạm thời cho đồ cho con Dragon Clyde xem liệu có gánh nổi không Thực ra con 7 nó có cái BKB và nó có có có, có, Kira ấy thì chắc chắn là nó sẽ lé được cái loạt trưởng đầu tiên. Đấy một cái loạt trưởng đầu tiên nó nó sẽ khiến cho tất cả các con còn lại nó chết hết và con này nó sẽ được bắp Kira không được rồi. Không ổn không ổn anh em ạ. Yếu hơn. Yếu hơn. Không ổn, khỏe quá nhờ. Bị lật rồi này, càng quá. Đồ nó đồ thế giới anh em ạ. Rau này mà nó có cái B, b hai nữa thì chắc mẹ xác định là trận này lại bắt đầu lại ngố rồi Sợ thật sự ấy Liệu rằng có thể kéo dài đến round thứ 45 được không nhở? Kéo dài đến round thứ 45 để kiếm được đủ sách lên 12 không? Lên 12 thì thì tôi nghĩ là lên 12 thì có thể chơi được đấy. Lên 12 là kẹp được 4 spirit, 5 rồng, 6 mét và ca lông Đấy còn 11 thì lại không được 11 thì lại không kẹp được 4 Spirit Chỉ kẹp được hai thôi Cá lông bắt buộc phải chơi rồi Giáp băng BKB Ok Thử một round nữa nhá Tôi vẫn ra ngoài tôi vẫn để 9m ở đây Bây giờ kiếm con đắt hai chắc là tôi tôi cho vào xong rồi tôi sẽ chuyển sang một cái đội hình khác. Ăn được thằng này. Ăn được thằng này chắc là phải 4 spirit vào thôi. Nó co nó dồn cho đánh gần. BKB 2 rồi anh em ơi, 6 đồ cam. Không ăn nổi. Không ăn nổi anh em ạ. 6 đồ cam rồi. Mà nó toàn đồ hút máu ấy Vấn đề là cái thằng này này nó ngoài cái việc là Nó có đam to ra thì nó toàn đồ hút máu thôi anh em ơi Không có đam dứt điểm con này Phải có đát Đát hai đát hai đát hai đát hai Xin con đát hai nào Xin con đát spirit 2 sao Đát spirit 2 sao được không Rớt bây giờ không gánh nữa rồi Cho con đát đi Không được rồi Rao sau cho xin con đắt hai nhá Kẹp 4 Spirit vào thì chơi được 6 mét kết hợp với cả 4 Spirit Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy là không có đam dứt điểm anh em ạ Muốn có đam dứt điểm ấy thì bắt buộc là phải có ca lông Đấy, nên là chỉ kẹp được tôi nghĩ là Không được Trận này sẽ phải có khống chế, siêu khống chế Kẹp Medu vào Cái giai đoạn đầu lúc mà nó BKB lên ấy là phải có Medu Ok Bỏ này ra hai Spirit thôi năm rồng 6 mét 5 dòng 6m2 Spirit kẹp Medusa Siren ấy nó sẽ giúp cho cái lượng đam vật lý nó gia tăng ở giai đoạn đầu game anh em ạ Lúc mà hóa đá ấy 50% đam vật lý Ok, ăn nổi không? Vẫn đèo ăn được Khó nhở Ui giời, bị lật kéo với cay Ui, gần được đấy Nhưng mà vẫn thua Ơ, à, có một máu Ui, có cơ hội, có cơ hội anh em ơi Đát lên được hai ổn ổn ổn ổn ổn vẫn còn cơ hội vẫn còn cơ hội đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi không thể để nó lật thế được xếp lại đội hình tí anh em ơi xếp lại đội hình là được tôi nghĩ là cái bờ linh nó phải cho con ca lông ra sau anh em ạ ra sau vòng sau vòng sau vòng sau vòng sau vòng sau con này sẽ phải để tiếp cận cuối cùng ok cơ hội cuối cùng anh em ơi mẹ nó cơ hội nào cho tuần cơm đây được, được, được, được, được, được. Nó đứng trước mặt con rớt, hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá, ca lông đứng xa rồi, ca lông đứng xa rồi. Hóa đá anh em ơi, úi rồi không chế liên tục kia. Đéo nhấc tay lên được. Mày chết chưa? Ui giời ơi. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc đến được vị trí của rớt. Con rớt nó chính là cái con dứt điểm anh em ạ. À. Trời ơi, căng thẳng vai cả đài. Trận đấu tôi cứ tưởng là tôi bị lật kèo anh em ạ à. Dã man thật sự Nhìn cái đồ của con con con chúa quỷ phát hoảng luôn Thế mà vẫn ăn được Đúng là cái con con rớt này nó gánh thật đấy Đấy nhưng mà cũng phải là có cả ca lông nữa anh em ạ à. Trận này phải có cả ca lông nữa Đấy, chơi uh, đầu game, giữa game hay như thế mà thua thì nó còn ra cái thể thống cống rãnh thì nữa anh em <laughs> Rồi, xin chúc mừng anh em Asen nhé, chúc mừng sinh nhật anh em Asen Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một siêu phẩm tối chủ nhật có tên là Không gian thiền định anh em nhé Rất là hay và rất là bất ngờ Tôi không tiết lộ đâu, anh